Sau đây là top 7 địa điểm du lịch Quảng Ninh nhất định bạn phải đến một lần. Thứ nhất là Vịnh Hạ Long. Vịnh biển này là niềm tự hào của Việt Nam, là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới, ôm trong mình hơn 1900 hòn đảo đá vui lớn nhỏ và rất nhiều hang động thần bí. Thứ hai là bán đảo Tuần Châu. Bán đảo Tuần Châu được bình chọn là điểm du lịch quyến rũ nhất trên hành trình khám phá Hạ Long, là nước biển trong xanh, sạch sẽ với thảm cát trắng trải dài hơn 6 km sẽ mang đến cho bạn cảm giác thư giãn, thả lỏng sau những ngày mệt mỏi. Thứ ba là đảo Cô Tô, là một địa điểm check-in ở Quảng Ninh được nhiều bạn trẻ yêu thích, là một trong những hòn đảo đẹp nhất ở miền Bắc. Quần đảo này có hơn 50 đảo lớn nhỏ và đảo ngầm, mang vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng. Thứ tư là biển Cẩm Phả. Cẩm Phả là một nơi mang vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, vừa có bãi biển trong xanh, vừa có những đảo đá, vách đá dựng đứng hùng vĩ. Nơi đây có đảo rều, là vùng đất của cuộc sống hoang dã, của hàng ngàn con khỉ. Có vịnh Bái Tử Long với hàng trăm hòn đảo núi đá vôi và xa phiến thạch, những bãi tắm còn nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ. Thứ năm là khu du lịch Yên Tử. Nhắc đến những địa điểm du lịch tâm linh tại Quảng Ninh phải nói đến vùng đất Phật Yên Tử. Khu du lịch này có hệ thống chùa chiền mang kiến trúc cổ độc đáo, hấp dẫn hàng nghìn Phật tử trên toàn quốc ghé thăm. Thứ sáu là bãi cháy. Bãi cháy cũng là một trong những địa điểm du lịch Quảng Ninh cực kỳ thu hút du khách, là bãi biển rộng nhất tại thành phố Hạ Long. Đến đây bạn có thể tham gia một số hoạt động như thuê xe đạp, đi sen bờ biển, ô tô lướt sóng, thuê diều và thưởng thức những món đặc sản từ vùng biển Quảng Ninh. Thứ bảy là chùa Ba Vàng, tọa lạc trên lưng chừng núi thành Đẳng. Chùa Ba Vàng là nơi thờ Tam Bảo và chống độc mộc lớn nhất Việt Nam. Không chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh, nơi đây còn là địa điểm du lịch đẹp của Quảng Ninh với khung cảnh non nước hữu tình. Phía trước mặt có sông, lưng dựa vào núi, hai bên là rừng thông xanh ngát, rất thích hợp để tham quan vãn cảnh.